Xin chào các bạn, đây là tai phone của hãng Apple AirPods và bây giờ chúng ta hãy test thử xem một cái tai phone mới nhất mà không cần dùng đến dây thì làm sao mà có thể sử dụng được. Ê, ê trời trời. Test gì kỳ vậy? Đưa đưa đưa lại để uh, test test thử cho khách hàng coi coi coi. Để cho mấy bạn đặt mua tai phone Apple AirPods coi. Trời ơi. Trời con test phone vậy đó hả? Đó các bạn thấy chưa? cái tai phone mà nó không có sợi dây phone thì nó giống như là cái đồ chơi con nít và bây giờ là thằng nhỏ nó cầm lên nó cắn kìa trời ơi 153 đô đó con con test phone kiểu gì vậy con rồi con test xong chưa rồi con test xong rồi hả rồi thấy không các bạn thấy không cái tay phone mà bây giờ càng ngày càng nó tiết kiệm luôn cả sợi dây như vậy rồi sao xài là giống như đồ chơi của con nít vậy đó rồi để ra mất mấy thằng nhỏ nó không biết nó đưa lên miệng nó lậm nó cắn nó cắn là hư luôn tay phone luôn rồi xong rồi uổng tiền luôn không được gì hết rồi xong thằng nhỏ làm gì đây thằng nhỏ chu đích địch vô cái uh, tay phone luôn nè rồi ơi, thằng nhỏ khinh thường cái tay phone tới cỡ đó rồi coi như là tôi uổng tiền luôn rồi nó cắn ờ, nó cắn hư cái tay phone luôn rồi